I make it to Nha Trang Hello mọi người, chào mọi người đã quay lại với channel của Tiên Và hôm nay thì Tiên có một chuyến đi với lại à, các anh chị bạn của Tiên đến Nha Trang à, Và tụi mình vừa mới đáp xuống à, và đang ở một cái villa rất là to Thì à, Tiên sẽ à, làm một cái room tour nhỏ cho mọi người xem ngay bây giờ nha Thì đây là cái hồ bơi Có một con cá mắc cạn đây là cái view ra biển đó rồi đây là một cái khu uh, ăn uống barbecue các kiểu thì cái uh, villa này thì là có 5 phòng ngủ xong rồi vào đây thì mọi người sẽ thấy là có một cái phòng khách đó rồi sẽ có một cái phòng ngủ ở dưới đây và uh, những cái phòng ngủ ở trên lầu nữa thì uh, Yeah, view rất là đẹp à, Mọi người thì đang đi Vinpearl rồi Tại vì tiến tới hơi trễ một chút, tiến tới buổi chiều Cho nên là bây giờ tụi mình sẽ sửa soạn và chuẩn bị uh, đi ăn nha thì á, bây giờ tiên sẽ bôi kem chống nắng thì mọi người thấy là trời ở ngoài đang rất là nắng à, và tiên sáng giờ thì tiên vội quá tiên quên mất là bôi kem chống nắng body với lại mặt cho nên là bây giờ tiên sẽ bôi kem chống nắng nha kem chống nắng đồng hành cùng tiên trong suốt chuyến đi lần này đó chính là kem chống nắng này của Esun V đây là dòng Esun V Plus uh, Sun Care Body thì bây giờ tiên sẽ bôi kem chống nắng để bảo vệ da uh, tối ưu khỏi cái thời tiết nắng nóng này ở Nha Trang à, sản phẩm này á, thì có SPS 50 cộng và PA 4 cộng luôn nha mọi người cho nên là chống nắng cực kỳ tuyệt đối um, với công dụng là chống nắng tối ưu ngăn ngừa lão hóa nè ám sạm da đốm nâu trên da nè cũng như là dưỡng trắng da duy trì làn da ẩm mịn sáng khỏe và rất là săn chắc bây giờ tiên sẽ test thử sản phẩm lên da cho mọi người nha à, sản phẩm này có kết cấu khá là đặc cho nên là mọi người ờ, nên tán nhanh để nó có thể thấm thẩm thấu tốt hơn và đấy mọi người thấy nè nó sẽ lúc giúp làm trắng da luôn á mọi người sản phẩm này á, với công nghệ Cepic á, thì nó sẽ mang cho mọi người một cái chất kem không vón nè không bết dính nè và kiềm dầu cực kỳ tối ưu cho da luôn ha ngoài ra thì đây là sản phẩm sản xuất từ một công ty dược phẩm cho nên là nó sẽ có những cái thành phần cực kỳ lành tính đồng thời thì có thành phần dưỡng trắng như hồi nãy tiên có nói cho nên là khi mà các bạn bôi ra ở ngoài nắng thì sẽ giúp cho da rất là tươi sáng thì tiên luôn luôn sử dụng ờ, kem chống nắng tại vì tiên rất là sợ bị ờ, sạm da cũng như là bị ung thư da à, cái sản phẩm này thì nó còn chống tia UVA, UVB là nó là rất bảo vệ tối ưu cho làn da mọi người luôn cho nên là nếu mà mọi người thấy ngày nào không nắng á mà mọi người không bôi mọi cũng sai lầm nên mọi người nhớ là bôi uh, mỗi ngày luôn thì sẽ ừ, bảo vệ làn da mọi người một cách tốt nhất thì sản phẩm này á, giúp cho mọi người là chống lão hóa nè chống oxy hóa cũng như là thúc đẩy uh, collagen cho nên là da của mọi người sẽ luôn luôn nhìn rất là tươi sáng đồng thời nó cũng có giảm viêm nữa cho mọi người cho nên là mọi người sẽ yên tâm đó mà ai có làn da mụn thì tiên cũng highly recommend xài những cái sản phẩm dược phẩm như thế này nha ngoài cái body ra thì chắc chắn là cũng sẽ có dành cho mặt thì uh, à, tiên có một cái tip uh, này dành cho mặt đây nó cũng là SPF 50 cộng luôn PA cộng cộng cộng cho nên là hoàn toàn yên tâm uh, kết cấu cho cái da mặt thì nó cũng tựa như body cho nên là nếu mà các bạn tán nhanh đó, thì nó sẽ không có bị cái vệt ở trên mặt ha tại vì kết cấu kết kết cấu những cái sản phẩm nào mà đặt thì các bạn nên tán uh, cực kỳ nhanh để cho nó không có bị vệt trên mặt mọi người và đây là sản phẩm có kết cấu đặc cho nên là mọi người chỉ lấy một lượng vừa đủ nhỏ như thế này thôi nha là đủ rồi hen um, nó cũng sẽ giúp cho mọi người ờ, chống lão hóa trên mặt cũng như là dưỡng dưỡng da mặt luôn cho nên là uh, tiên cũng highly recommend mọi người sử dụng những cái sản phẩm này uh, dành cho những cái da nhạy cảm như là giống da tiên nha đó 50 phút nữa thì nó sẽ tệt vào lần da và uh, tiên sẽ ôm áp được protect từ trên xuống dưới nên là hoàn toàn yên tâm bây giờ thì tiên sẽ bôi thêm một chút nữa nha tại tiên sợ nắng lắm nên tiên bôi thêm một chút ở body nữa rồi chúng mình sẽ đi ăn nha bây giờ tụi mình sẽ đi ăn nha I wanna fall down, split out of my new shag carpet head staring at the plants in my little hanging garden. I want it all today. I don't want no part of a long life. Just wanna make songs fly. All them old teardrops. All the beats of hot cries. Keep loving an ears Good morning. day Thu at Nha Trang. Hello mọi người. Ngày hôm qua thì lúc mà Tiên đi ăn xong thì Tiên không có quay gì hết. Tại vì chỉ về nhà và uống uống rất là nhiều bây giờ giọng Tiên nó khạc nhưng mà uh, bây giờ thì tụi mình sẽ đi ăn sáng nha uh, hiện tại thì uh, hơi trễ rồi cho nên là mình sẽ nhân danh đến chỗ hello honey trễ quá rồi thôi nha để cho mọi người xem view sáng ngày hôm nay đây với và bên đó mà thấy là là có Vinpearl á mọi người Vinpearl từng ở xưa giờ rất nhiều lần rồi nhưng mà uh, sau này đi thì lại thích ở kiểu dạng villa hơn Xin chào mọi người à, <laughs> Chào mừng với các bạn quay lại vlog của Tin Lê à, ờ, Lúc mà các bạn đang thấy ờ, cái đường đi nó dài trại dài như vậy Ở thành phố Nha Trang Thì là Tin Lê đang ép mình cầm cái máy quay Suốt một quãng đường đi dài 50 km 50 km dữ vậy À, tụi mình đang đến chỗ anh bún cá bún sứa cua hà rất nổi tiếng ở nha trang rất ngon à, nhưng mà mỏi tay quá không biết salad cầm đũa được đúng khai ồ hello wow đây là bà cô của chúng ta tin lê các bạn hello tin lê bạn có lời gì muốn nhắn nhủ đến uh, những người xem vlog của mình không có mọi chúc mọi người có một cái xem vlog vui vẻ peace taking in the seasons now I've got them hope I'm still pretty when it comes to me hello mọi người thì hồi nãy tiếng có đi ăn sáng cũng như là uống cà phê cái kiểu về rồi và bây giờ Tiên đang ở một cái bến tàu để chúng mình chuẩn bị đi dắt ở vòng vòng Nha Trang thì ờ, thường thường hồi xưa giờ thì Tiên chưa bao giờ đi cả mà lần đầu tiên đi một cái dát rất là sang chảnh như thế này cho nên là uh, Tiên sẽ quay cho mọi người xem và làm một cái dát tour xem là trên dát nó có cái gì nha đó đây là cái bến tàu này mọi người thì mọi người thấy là cái chiếc cái chiếc đó hoặc là cái này tiên cũng không biết là mình đi cái nào nhưng mà cái cảng này nó siêu đẹp của mọi người nhìn nó kiểu không có giống Việt Nam nhìn siêu kiểu xịn luôn á đây là phía bên trong nha đó. Và bây giờ tiên sẽ đi lên phía trước để chụp hình sợ té quá không không không, không. đây mọi người đang chụp hình đây là cái phần đi xuống đó mà lát muốn bơi thì sẽ đi xuống ở đây xong rồi đây là một cái gió đó siêu sang chảnh wow, mọi người ơi tàu đã khởi hành rồi Trời nhưng mà đi kiểu siêu siêu đã luôn mọi người Oh my lord Đó, ở dưới đây nó có một cái phòng bếp đó. trong đó là có phòng tắm rồi toilet các kiểu yeah. mới đi uh, giáp về rồi mà nói chung là yes, mọi thứ nó không có chưa đi ngày không phải phát cái gì hết mình tự nhiên Sorry, tiền ờ, tiền đem bóng giữa tại vì ờ, nón bên này nó đang hơi bị động nhưng mà tiền anh sẽ bắt bất cứ điều gì cả hôm nay mọi người đã làm tiền rất là surprise bây giờ thì mình đang đi ăn ở một quán của Thái Lan ở Nha Trang nhưng mà bây giờ mình chưa được là mình đã cứ sụp Tiên đã về đến nhà rồi <gasps> Và Tiên vẫn chưa process được chuyện gì nó đã xảy ra Vừa mới xảy ra hồi chiều nay <sighs> Tiên ờ, trong cái video không biết mọi người thấy rõ mà Tiên là kiểu Tiên khóc rất là nhiều luôn á Kiểu lúc đầu Tiên thề là Tiên không suy nghĩ, không expect bất kỳ điều gì Không có nghĩ là là nó sẽ happen Ờ, tại vì thật ra là nếu mà để chia sẻ cho mọi người thì tụi mình cũng đã plan là à, năm sau tụi mình sẽ cưới nhưng mà vẫn chưa biết là khi nào Carol uh, hỏi cưới kiểu propose cho nên là tiên cũng không có expect bất kỳ điều gì hả trong năm nay nếu mà Carol propose thì ok nhưng mà không nghĩ là chuyến này mà nó sớm như như vậy cho nên là tiên kiểu bị rất là rất là sốc và kiểu rất là kiểu cái lúc đó kiểu vẫn tới bây giờ vẫn chưa chưa có nhận ra là mình đang có chiếc nhẫn trên tay kiểu tới bây giờ vẫn kiểu không suy nghĩ được nhưng mà nó là cảm ơn chồng mình rất là nhiều đã kiểu thường thường cao là không phải là một người tiếp người rất là lãng mạn mà hầu như là không lãng mạn luôn nhưng mà ngày hôm nay đã làm tiên quá là bất ngờ và làm tiên rơi lệ cho nên là cảm ơn Kao cũng như là cảm ơn mọi người rất là nhiều đã plan cho tiên một cái cái uh, proposal rất là tuyệt vời như thế này bây giờ cũng đã là ờ, hai uh, giờ rưỡi sáng rồi và tiên sẽ đi ngủ để uh, ngày mai sẽ về lại sài gòn yeah. cảm ơn mọi người rất rất là nhiều và mong mọi người sẽ enjoy cái vlog này nhé thank